em đợi tới năm sau lâu lắm bây giờ còn có ba bốn tháng nữa là tết rồi bây giờ em có thể là trả được nợ hay không cô ngân cô ngân nói đi à, nhiều gia chủ nha đến phủ cô ngân rồi à, sau đó là à, với mang trong một cái tình trạng là nợ nần không thể xây được và thật sự luôn là không còn cách nào để có tiền nữa mọi người rồi à, sau đó là mời yêu cầu cô ngân á, là thôi chấm cãi vọng cho em đi để em có tài có lộc bây giờ em khổ quá rồi đó thì cô ngân nói với các bạn ha à, thực ra thì à, khi mà định hướng đó cô ngân xem cho mọi người quan trọng là trong 3 tháng 6 tháng một năm à, khi mà đến với phủ công ngân đó các bạn sẽ thay đổi được gì ví dụ như mình đang có nợ nè mình đang ôm đóng nợ luôn à, công việc mình không có nè rồi mình đang cần bán nhà nè rồi à, đến cô ngân quan trọng là trong bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng thì sẽ giải quyết vấn đề này cho tôi đó chứ không phải là con ngân đến đến phủ con ngân con nói là à, hai năm nữa mới tốt nha à, năm à, ba tuổi của nạn đó rồi à, cẩn thận tại vì nói á, tới lúc đó mọi người không có nhớ mọi người không thể nhớ và cũng không thể nào chờ được tới lúc đó được đó giống như bây giờ năm nay tôi bị nạn nè cô con câu đi giúp tôi giải quyết vấn đề đi tôi đang có nợ nè cô ngân làm sao sao mà tôi trả được nợ tôi muốn có lọc nè cô ngân làm sao mà cho tôi có lọc đi ok nếu các bạn thật sự đang gặp những vấn đề về tiền bạc tình cảm gia đạo hôn nhân sức khỏe thì các bạn có thể nhắn tin cho cô ngân à, và đương nhiên là không phải là cứ một ngàn người nhắn tin cho cô ngân á là một ngàn người tốt mọi người mọi người phải công nhận là trời ơi, phước ai người đó hưởng và hợp phía với cô ngân và quan trọng là cô ngân sẽ giúp cho mình tốt hơn cuộc sống hiện tại có tiền nhiều hơn cuộc sống hiện tại còn mình cầu may vào những tờ vé số mà chúng nhiều nhiều nhiều đó mọi người một hai t gì đó mọi người thì chúng ta cũng phải là mất cái gì trong quá khứ và mình bị người ta lừa gạt gì trong quá khứ thì ông sẽ trả lại cho mình số tiền đó đúng không ạ rồi bạn nào đang gặp khó khăn đó và không trừ con giáp nào hết tất cả 12 con giáp muốn có lọc thì cứ nhắn tin cho cô với anh là gì thì cô Ngân sẽ bật mí cho mình cái cách làm sao để có lọc nhanh nhất nha